Trào lưu lối sống khác người mà bài báo này đề cập đến là những đám cưới theo nhiều phong cách mới mẻ như rước dâu bằng cách trang trí hoa cưới trên xe công nông, xe tải, xe ba gác hoặc xe container. Tác giả cho rằng những đám cưới này là muốn nổi như cồn, câu view, câu like trên mạng xã hội và tạo niềm vui nhất thời cho giới trẻ, nhưng không phù hợp với lối sống văn minh và gây ảnh hưởng trật tự an toàn giao thông hình ảnh bài dạy đời của ban tuyên giáo. Bình luận về quan điểm này, AFA dẫn quan điểm của nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Khắc Mai, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Minh Triết hôm 13 tháng 3 cho rằng đây là một tư duy hồ đồ và lạc hậu khi đã nói đến loài người, nhân loại là nói đến một quá trình liên tục xưa và nay. Bây giờ nếu rước dâu bằng các cổ xe sông mã có được không? Hay là rước dâu theo lối đi kiệu có được không? Vậy tại sao lại ngăn cấm cái này vớ vẩn. Cho nên người ta trang trí một cái xe công nông để người ta rước dâu là chuyện bình thường. Vấn đề là đến đèn đỏ thì phải dừng, khi đi thì đi theo bên phải, không chạy quá tốc độ, người lái không được uống rượu. Cái đấy mới là đáng nói, nhưng ở đây là một cái não trạng gọi là cậy quyền. Khi mình có quyền thì mình muốn ban phát cái suy nghĩ của mình và bắt mọi người phải nghe theo. AFA cũng phỏng vấn nhà báo độc lập cựu tù nhân lương tâm Nguyễn Ngọc Già nguyên Phó trưởng Ban Kế hoạch Dự án và Phó trưởng Ban Tư liệu của Đài truyền hình Việt Nam HTV. Nhận định rằng cách dùng chữ khác người của tác giả là một cách dùng gậy ông đập lưng ông phản tác dụng. Hình ảnh bài trên AFA. Ông già nói thêm, viết báo với những chữ nghĩa như vậy là phô bày ra bản chất báo chí của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam chỉ là công cụ tuyên truyền. Họ muốn người dân nghe, tin theo những gì mà họ tuyên truyền, Điều này càng tố cáo sự đơn nguyên trong xã hội độc đảng toàn trị. Và cái quan trọng nhất là tính đơn nguyên làm cho xã hội trở nên nhàm chán, ngạt nhẽo và vì ai cũng giống ai. Tính đơn nguyên này quan trọng vì nó làm cho xã hội không còn sáng tạo, không còn phát minh, vì vậy nhân tài cũng biến mất. Đó là cách nhìn nhận về bài báo nói riêng và cũng như trong xã hội độc đảng toàn trị nói chung. AFA đưa ra câu hỏi mà nhiều người thắc mắc đó là bài viết được đăng trên tạp chí điện tử của Ban tuyên giáo Trung ương ở mục Nói đúng, viết đúng, dễ khiến người đọc hiểu lầm. Đó cũng là cách nắng gần của Ban tuyên giáo với giới báo chí truyền thông. AFA cũng dẫn ý kiến nhiều người cho rằng nếu cần phải góp ý với báo chí thì tác giả bài viết nên lên án những tin giả gây hoang mang trong xã hội đi ngược lại với nguyên tắc đầu tiên của báo chí đó là tôn trọng sự thật, mà cụ thể có thể nói đến một ví dụ là sự việc xảy ra vào tháng 8 năm 2021 trên trang Facebook cá nhân của một người có tên là Khoa, tự nhận mình là bác sĩ, kể lại chuyện mình rút ống thở của cha mẹ ruột để cứu một sản phụ mang thai đôi. Sau đó, câu chuyện được Phó Tổng biên tập báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Đức Hiển và một cựu nhà báo của truyền thông nhà nước là Hoàng Nguyên Vũ đưa lại trên Facebook cá nhân. Câu chuyện này cũng được nhiều tờ báo loan tải, nhưng cuối cùng sự thật đã được đại diện Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh xác nhận là chuyện hư cấu, bịa đặt. Theo AFA, dư luận cho rằng câu chuyện bác sĩ Khoa là hậu quả của việc tuyên truyền sai sự thật được đảng Cộng sản sử dụng để bảo vệ đảng từ ngày thành lập đến nay. Chỉ đến khi bị cư dân mạng phân tích những điểm vô lý thì câu chuyện này mới biến mất cùng tác giả.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 nhưng xem ra người về nhì thì thua quá xa người đứng trên đỉnh. Cụ thể là vấn đề diệt ruồi của ông Trọng. Ông Trọng quơ tay đến đâu, ruồi gục đến đấy. Nhưng ông Chính thì không được như thế. Có những vụ án ông Chính quơ mãi mà chẳng rụng được con mũi nào cả. Xem ra nội lực của ông Chính không mạnh. Ngày 10 tháng 3, Thanh tra Chính phủ cho biết khi triển khai dự án trung tâm thương mại khách sạn 5 sao Mường Thanh Cà Mau, chủ đầu tư và cơ quan chức năng có nhiều vi phạm trong cấp chứng nhận đầu tư, chứng chỉ quy hoạch, giao đất, xây dựng. Hình ảnh thanh tra chính phủ nhắm vào Mường Thanh, Cà Mau. Ông Đặng Công Huẩn, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ đã ký văn bản thông báo kết luận thanh tra về trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo phòng chống tham nhũng, công tác quản lý sử dụng đất đai, quản lý đầu tư xây dựng, việc chuyển đổi mục đích đất từ đất sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp cổ phần hóa sang kinh doanh đất, xây dựng nhà ở, thanh tra các công trình, dự án có dấu hiệu vi phạm pháp luật ở tỉnh Cà Mau. Thanh tra chính phủ là cơ quan ngang bộ. Cơ quan này thuộc chính quyền điều hành của ông Thủ tướng Phạm Minh Chính. Cơ quan này có chức năng tương đương với Ủy ban Kiểm tra Trung ương, bên ban bí thư của ông Nguyễn Phú Trọng Tuy nhiên, nếu so sánh sức mạnh trong vấn đề trừng trị quan tham, thì cơ quan này rất kém. Người ta sợ Ủy ban Kiểm tra Trung ương, chứ không ai sợ thanh tra chính phủ. Hình ảnh khởi tố mà không dám bắt Lê Thanh Thản. Việc thanh tra chính phủ 5 lần 7 lượt nhắm vào mường thanh của đại gia Lê Thanh Thản mà không làm gì được, chứng tỏ bên chính phủ không có uy lực. Ngày 17 tháng 1 vừa qua, Bùi Ngọc Lam, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ đã ký biên bản kết luận rằng dự án tổ hợp khách sạn trung tâm thương mại Mường Thanh tại tỉnh Hà Nam phát hiện có nhiều sai phạm liên quan đến chỉ định đầu tư, cho thuê đất, chuyển nhượng căn hộ và văn bản này cũng đã được chuyển sang cho Bộ Công an. Nhưng đến giờ vẫn không thấy ông Lê Thành Thản tróc một cái vẫy nào. Được biết từ tháng 7 năm 2019, ông Lê Thanh Thản và một số người liên quan đã bị khởi tố nhưng cơ quan điều tra không dám bắt ông và cho đến nay thanh tra chính phủ cũng đang cố tấn công vào thành trì của Lê Thanh Thản nhưng đều bất thành. Nguyên nhân là vì sao? Thực ra ông Lê Thanh Thản đang thủ lá bùa rất lợi hại. Lá bùa này được ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam ký tặng khi ông Trọng dẫn đoàn tùy tùng đến Nghệ An vào ngày 30 tháng 10 năm 2017 ông đã ghé vào dự lễ sinh nhật 25 năm của tập đoàn Mường Thanh. Tại lễ sinh nhật này, ông đã tặng 4 câu thơ như lá bùa hộ mệnh cho Lê Thanh Thản. Nội dung lá bùa đó như sau. Lần này lại đến phương Đông, tình xưa nghĩa cũ mặn nồng Mường Thanh. Cố lên các chị, các anh, quê hương vẫn gọi sử sanh lưu truyền. Hình ảnh lá bùa linh thiêng do Nguyễn Phú Trọng tặng Lê Thanh Thản, Phạm Minh Chính không dám bước qua. Từ xưa đến nay, được bắt tay ông Nguyễn Phú Trọng đã là việc rất khó đối với bất kỳ đại gia nào. Nhưng riêng với Lê Thanh Thản, ông Trọng còn tặng thơ, đây quả là mối quan hệ đặc biệt và lá bùa này sau đó đã làm cho các cơ quan thanh tra, kiểm tra, cơ quan tố tụng đều không dám đụng đến. Tội của Lê Thanh Thản thì ranh ranh, đã khởi tố mà không dám bắt thì chứng tỏ lá bùa này linh thiêng như thế nào. Lại một lần nữa thanh tra chính phủ gọi tên Mường Thanh và có lẽ như mọi khi